Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình phong frontend với này react cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì hôm nay là buổi 15 thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn à, và giải thích cho các bạn về cái à, khái niệm uh, à, component life cycle, tức là cái vòng đời của một cái component. Thì life cycle tức là cái vòng đời thì uh, trong một cái uh, đối tượng thì chúng ta có thể có các vòng đời như là khởi tạo đối tượng hoặc là update đối tượng hoặc là chúng ta sẽ hủy bỏ đối tượng này nọ vân vân. Thì trong React cái component chúng ta cũng có khái niệm mà life cycle thì night cycle có một cái ờ, còn một lần trong React thì nó sẽ gồm các ờ, giai đoạn như sau có giai đoạn mounting là cái giai đoạn mà khởi tạo này tối theo là cái giai đoạn uh, updating là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ thay đổi cái cái component ví dụ chúng ta sẽ thay đổi uh, cái data thay đổi cái uh, tay của một cái component vân vân đó rồi giai đoạn cuối cùng là unmounting tức là chúng ta sẽ đi hủy bỏ cái component đó mà chúng ta sẽ nin nin up để chúng ta lau dọn cái ờ, commandant để cho nó giải phóng cái bộ nhớ để cho nó cái cái ờ, ứng dụng của chúng ta đỡ tốn bộ nhớ này rồi tiếp theo thì ở đây là một cái hình minh họa về ờ, các giai đoạn và một số cái phương thức mà chúng ta thường, thường sử dụng với lại các giai đoạn ở trong cái vòng đời của một cái commandant thì ví dụ như giai đoạn là mounting là giai đoạn khởi tạo thì chúng ta sẽ có cái hàm à, constructor thì nó sẽ gọi hàm constructor để khởi tạo cái component cho chúng ta này và tiếp theo thì nó sẽ gọi hàm render và nó sẽ render ra cái à, cái cái à, cái UI lần thứ nhất cho chúng ta này rồi sau đó thì nó sẽ gọi cái hàm component dismount thì ví dụ như trong cái uh, component dismount thì chúng ta sẽ con mấy cái API ở bên phía backend vân vân thì chúng ta sẽ xử lý ở trong cái method component dismount này đó rồi tiếp theo là cái giai đoạn updating trong cái giai đoạn updating tức là chúng ta có một cái uh, xử lý gì đó thay đổi ví dụ như chúng ta thay đổi cái uh, ờ, tây chẳng hạn đó chúng ta sẽ gọi set tay hoặc là chúng ta có cái hàm uh, for update này khi chúng ta thay đổi thì chúng ta sẽ cần phải gọi hàm render để nó render lại cái UI cho chúng ta này rồi sau đó thì thằng uh, React nó sẽ update lại cái DOM vân vân ở trên cái trình duyệt chúng ta này thì những cái này thì chúng ta sẽ xử lý ở trong cái hàm uh, component update rồi cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn ẩn unmounting thì chúng ta sẽ có cái hàm uh, component à, view unmount thì ở đây chúng ta sẽ đi uh, chẳng hạn như là chúng ta sẽ close mấy cái connection hoặc là chúng ta sẽ xử lý cái xóa mấy cái uh, uh, nâu dọn mấy cái component ở trong cái hàm uh, component view unmount này thì để tìm hiểu thêm về cái NiceCycle của một cái component thì các bạn có thể vô cái uh, trang react.js.org rồi vô doc vô main set rồi vô mục tây and cycle thì ở đây thì nó có có giải thích cho các bạn về việc thêm các method NiceCycle và một cái class component thì ở đây thì nó có giải thích là ở trong các ứng dụng thì với lại có nhiều cái component khác nhau thì nó cần à, phải giải phóng cái cái bộ nhớ à, khi mà các component này à, bị hủy đi đó thì chúng ta sẽ có một số cái phương thức để mà xử lý với cái vòng đời của nó đó thì đây là các phương thức xử lý vòng đời của nó như là component dismount, component view, unmount hoặc là component git update vân vân thì nó ở trong này thì các bạn có thể vô đây và tìm hiểu thêm thì uh, các phương thức như là component git mount component git update hoặc là component view and mount thì đây là những cái phương thức uh, xử lý với lại cái vòng đời của cái component trong React uh, cho cái trường hợp là class component ngoài ra thì đối với cái trường hợp mà functional component thì nó sẽ sẽ có ba cái vòng đời mounting updating và unmounting tuy nhiên thì nó không có xài mấy cái phương thức này mà nó xài một cái uh, kiểu khác là nó xài cái thằng à, các phân sần của thằng React Hook đó. thì à, để tìm hiểu sâu hơn à, về cái vòng đời của cái component thì các bạn có thể vô cái thì để tìm hiểu sâu hơn về các phương thức xử lý với lại cái vòng đời của cái component thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học lập trình end với lại React.js Bootstrap Master UI Docker and RESTful API thì đây là một cái khóa học nâng cao và chuyên sâu hơn thì tôi sẽ có các bài học chuyên sâu hơn về sử dụng cái cái các phương thức ở trong cái vòng đời của uh, cái thằng uh, React thì đối với cái trường hợp mà gọi là functional component thì nó sẽ không có mấy cái phương thức là component ờ, dismount này component view mount này nọ thì nó sẽ sử dụng các phương thức của thằng React Hook thì các bạn có thể vô cái khoa học nâng cao này của tôi và các bạn uh, uh, tham tham gia vào cái chương 4 React Hook này thì tôi sẽ giải thích uh, chi tiết hơn cho các bạn về các uh, sử dụng của thằng React Hook thì uh, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn uh, giải thích cho các bạn về cái uh, à, night cycle cái vòng đời của một cái component ở trong React thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây hẹn gặp lại các bạn ở các video theo